chào mọi người nha giờ tôi chuyển qua tôi ăn cái gì chè chè bắp chè thập cẩm nha à, bà nội đang ăn cơm nữa nha tôi ăn một đống đang ở nhà à một đống chưa đứng mắm lại không à wow, đó bà nội đang ăn cơm nha mọi người ừ, bà nội ăn cơm đi bà nội quất thêm một cái gì à, một một khai à, hai gì của nào ta nấu thêm một hai bún à bánh ướt à bánh ướt à chả đó giờ là ăn tiếp một hai <laughs> cơm nữa à, lâu mà nội sung quá ăn ghê quá kệ nó ăn cho nó vui cho nó khỏe à, thương mời cô chú ăn chè coi à, chè nha ừ, mọi người đông vui nhộn nhịp lắm nha mọi người rất là đông ừ, quá trời là được thư ra thi xong rồi đúng không rồi thi đi đâu đi siêu thị bixi hả đúng rồi của bình dương đúng không đi chơi dạ, đi chơi ừ, chơi đó đi chỗ chơi ừ, đúng rồi ừ, bà nội ăn rất là ngon nha cả nhà à, khỏe bà nội còn khỏe là mừng lắm nha mọi người xúc ừ, vô gấp ăn khí thế vô ừ. thay cơm đầy đủ nha cả nhà nào là cơm rồi rau thịt thịt gà à, rán nha gà rán gà chiên gà nướng gì đây có à, dưa leo cà chua rồi đầy đủ ha rất là ngon nhìn bắt mắt quá ghiền quá luôn ừ, đúng rồi thư ngán rồi tôi ăn không nổi nữa à, để chừa cho bà nội á <laughs> ừ, tôi nói tôi qua để để để ra ra để xa ra chút đấy đó đấy đó ờ đấy đổ đúng đang khách nấu ở cả nhà theo wow. ừ. đây đây không có rửa tay chút nữa ra kia rửa tay toilet rửa tay à, ừ. các cô chú ông bà hàng ăn rất là phong phú và đa dạng ngon cực kỳ luôn gà rán cả nhà qua đây qua đây qua đây rất là phong phú si bình dương ngày buổi trưa cơm ha ừ. Ừ, mọi người đi mua đông đúc đông nhộn việc ha ừ. đó là đồng vườn wow rất là nhiều món đúng rồi thịt nướng với cơm chiên đúng không ừ. hàng bên kia ừ. Đây là cái gì? mọi người ừ, Nhìn rất là bắt mắt ha Nuôi đó các cái đó nuôi đó đây Con nuôi đúng không? Cái con nuôi không? À. Ừ. Ừ. tôi đi tới đường kia đi tới đường kia đi đường này luôn đi sát qua đó luôn rồi nha ừ. Ừ, trời thì sồi lắm hả có này bánh bao bên kia hả ta à bánh ướt cho phải bánh bao này bánh ướt mà ừ buổi tiểu thứ nghe cả nhà à, rất là vui và dọn nhịp taxi bình dương rồi thứ lại có bình ăn đi à, bà nào ăn nhiều vô ừ, bà nào ăn nhiều vô đi ăn nhiều vô nha cảm ơn cô chú đã tham gia coi à, video của con nha và nhớ sạc like và đăng ký nút đỏ bên dưới đăng ký một lần nha sẽ nhận những video clip mới nhất hàng ngày Minh Pro Bình Dương tên Minh Bà Rời Bình Dương hoặc à. Minh Nguyễn Bình Dương à, Con cảm ơn nha à, và, cảm ơn à. và bà nội và Minh Thư xin chào hẹn gặp lại à, xin chào